sáng ấy sao yêu kiều Em thức tha trong gió chiều Ngây ngất cho tôi đem lòng yêu Mỗi sáng mai khi thức dậy Vẫn thấy em trong tim này Muốn có em ở bên đời ai Người hãy cho tôi xin It's you, it's you Chính em làm nên giấc mơ yêu kiều Em thức tha trong gió chiều Ngây ngất cho tôi đem lòng yêu Một sớm mai khi thức dậy Vẫn thấy em trong tim này Muốn có em mặc bên đời ai Ai ai người hãy cho tôi xin phù người mang đến bao khát khao và dập tan một phiền đơn đau It's you